Hello mọi người, hôm nay à, Sủ và Thành là một cái chuyến đi à, tìm hiểu à, thực địa về những cái dự án đang triển khai tại Hồ Tràm Phong Thành. Yeah. Dạ. À, thì hiện tại mình đang đi ngang qua đây là một cái rừng nguyên sinh Phước Bửu Phong Thành. Dạ. Thì Thành xuống Hồ Tràm này nhiều chưa? Em cũng thường xuyên nói chung là không hai tuần đi lận anh tại vì dẫn khách đi xuống tham quan những dự án ở dưới Hồ Tràm này khá là nhiều. Ừ, qua dạ. đây thì cung đường này cực kỳ mát mẻ ha dạ đúng rồi, ờ, rồi. những cái cánh rừng nguyên sinh gọi là có 102 uh, ờ, dạ. tại uh, Bình Châu Hồ Tràm phải không thiên nhiên ban tặng cho Hồ Tràm dạ. một cái lá phổi rất uh, to lớn đó là rừng nguyên sinh Phước Bủ à, thẳng cung đường này xuống thì mình gặp là ngã tư ở ngã dạ. ba Hồ Tràm dạ, phải không đúng, đúng rồi ngã ba Hồ Tràm và dọc cung đường đó thì rất là nhiều cái à, dự án biệt thự biển đang được à, triển khai cũng như là đang được mở bán mà cũng như có một vài cái biệt thự biển đã đi vào hoạt động rồi anh à thì yeah. Dạ. À, thành điểm qua cho mọi người được biết là những cái sản những cái dự án nào mà có mặt Ờ, ở dưới đây thì ờ, cung đường ờ, Hồ Tràm thì em có biết một vài cái dự án ví dụ như là cái của Nova World Hồ Tràm nó sẽ có rất là nhiều phân khu phân kỳ ở dưới này à. đó đầu, đầu tiên thì sẽ có là Havana Island rồi uh, Murito Wonderland Wonderland. rồi dạ đúng rồi Wonderland có phải là một cái dãy uh, uh, shop không? Dạ đúng rồi. Đa phần cung đường uh, ven biển Hồ Tràm này đa phần là những cái biệt thự biển và ừ. và được uh, đang được triển khai tại bởi rất là nhiều chủ đầu tư khác nhau. Rồi uh, Cham Resort cũng vậy, Cham Hồ Tràm đó, Cham Resort. Cham Cham Resort phòng dạ, cũng đang uh, mở bán uh, biệt thự biển uh, cao cấp và có những cái uh, nhà phố phòng uh, Dạ đúng ha. À, giống như dự án Cham á, thì à, à, đã đưa vào hoạt động và đón khách à, cho cho thuê à, du lịch rồi phải không Thành? Dạ. Nhưng mà cái phân khu mới thì họ cũng đang à, triển khai mở bán phải không? Dạ. Thì à, kế bên à, gần gần chỗ à, à, Nova Hồ Tràm á thì có dự án à, complex của Hương Thịnh đấy. Dạ, complex của Hương Thịnh thì à, đa phần là chủ dạng chung cư rồi nọ là chủ yếu anh. À vậy dạ. hả? Dạ, em thấy dạng chung cư là chủ yếu. Dạ phía sau complex của Hưng Thịnh á, thì mình có cái dãy án à, Habana, Habana không? đúng rồi Habana là phân một phân một phân kỳ của cái uh, Nova World Hồ Tràm đó anh à vậy dạ, hả dạ đúng rồi ờ, như, như như Phước Sửu thấy là chỗ Habana thì nó triển khai nó quá đẹp á Thành dạ, nó có một giống, giống như một hòn đảo vậy đó anh một đúng rồi. dạ đúng rồi một hòn đảo rất là đẹp đúng rồi nên khách hàng à, phân khu đó thì gần như là đã cũng đã mở bán gần hết rồi khách hàng cũng sở hữu tại vì phân khu phân kỳ đó khá là đẹp nên là khách hàng cũng thi nhau mà mua ở phân kỳ đó ừ. dạ đúng rồi à, còn à, Century à, Hồ Tràm á Thành dạ. thì à, dự án đó thì à, thì Thành có biết hay không? À, dự án đó thì à, có à, quy mô lên tới à, 16 hecta và có 67 căn à, villa anh. À. Thì, dạ đúng rồi. Chủ đầu tư nào vậy Thành? Ờ, chủ đầu tư thì ờ, nó là công ty ờ, du lịch Hải Dương công ty kinh doanh và phát triển nhà Nguyên Vũ anh à, ừ, dạ. với với cái vị trí dự án này thì nó có có đến khoảng à, 800 à, mét mặt tiền của đường à, ven biển phong dạ đúng rồi và ở đây thì những căn biệt thự cực kỳ à, siêu đẳng cấp à, thì à, phóng sự với thành đang có mặt tại cái ngã tư ngã ba hồ tràm ba. phải không dạ đúng rồi à, đây là phía bên ờ, đây là cái à, ngã ba phải không à, ngay cái ngã ba hồ tràm này thì có một cái địa điểm check in cực kỳ thú vị dạ. thì thành có biết cái vị trí này hay không thì ở ờ, ngay ngã ba này thì có cái quán hải sản rất là ngon và một cái phố gọi là phố đi bộ ở dạ. ngay đây luôn à, được à, triển khai rồi đi dọc xuống à, bãi biển luôn à, tắm dân có thể tắm xuống ở xuống đây tắm luôn wow dạ. một cái phố và đi bộ dọc đường dọc không? đường này là coi như là những cái quán hải sản rất là ngon mà bữa em có dẫn khách đi ăn ở một cái quán hải sản ngay chỗ uh, ngã ba này luôn và hải sản khá là tươi và ừ. giá cả cũng gọi là phải chăng chứ không phải là gì dạ. cái phố đi bộ này cũng à, vừa mới được à, đưa đi vào hoạt động phong thành dạ, thì đúng. đón rất là nhiều khách du lịch tới đây là một cái chợ gọi là chợ đêm phong thành dạ. à, rất là nhiều các mặt hàng được bày bán và dạ. à, gọi là check in review à, cái bờ biển rất là đẹp phải không dạ đúng rồi à. đó là phố đi bộ à, hồ tràm đúng rồi rồi đó bây giờ ăn à, bữa em à, dẫn khách đi là quán ăn ba phi ở phía trước đó anh đó à, ngày đó tại cái phố thì đi bộ sau không? sau này anh có thể dẫn khách đi ở đây và phía bây giờ mình sẽ quẹo phải để mình đi một vài cái dự án ở phía bên cung biển hồ tràm này rồi đây là Cham Resort nè đây à, là khu vực Cham, Resort Cham Resort thì cũng đang dạ. bán Phong Thành dạ, đúng biết rồi, sơ qua về cái những cái sản phẩm của Cham Resort này không nhà phố của Cham thì bây giờ diện tích cũng rơi vào tầm khoảng 6 nhân 17 6 18 phải không Thành? Dạ. Yeah. Rồi những cái căn biệt thự lớn hơn thì à, có những cái biệt thự ven biển hoặc yeah. Dạ. view biển á thì à, diện tích cũng lên đến tầm khoảng à, 200 đến 300 mét vuông phải Dạ, yeah. thì giá dự giá dự kiến thì khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 65 à, tới 75 triệu mét vuông anh. Thì à, quy mô dự án là lên tới khoảng tầm 20 hecta à, và số lượng phòng thì có lên tới khoảng tầm à, 3.500 phòng và căn biệt thự đó, mở bán thì à, vào quý tư 2021 đó dạ, thì cũng xây à, một vài căn à, nhà thô rồi đó đúng rồi dạ, ở đây thì rồi. gần như là uh, nó đang tiến độ lên rất là nhanh phong dạ. kèm với việc mua mở bán thì cái tiến độ họ xây lên rất là nhanh và có một vài khu của bên chỗ cham này đã đưa vào vận hành và cho thuê rồi phải không yeah. Dạ. nên khách hàng khi mà lựa chọn những sản phẩm của Cham thì cũng rất là yên tâm ha đây là một cổng của Cham Resort ha yeah. Dạ. một cái địa điểm chủ đầu tư của à, Cham Resort là à, DTC Group của à, Cham Group luôn dạ yeah. dạ yeah, đúng rồi cảnh Ở quan cảnh dạ. quan cảnh quan thiết kế của Cham Resort thì uh, rất là đẹp không dạ. với những cái khu vườn à, bên trong những cái căn biệt thự và những cái hồ bơi rất là đẳng cấp không dạ ở bên này thì có, có à, thiết kế luôn cả bến du thuyền đó anh dạ có dạ. bến du thuyền dạ đúng rồi thì uh, có được bờ biển trải dài tới tới 3 à, km luôn Dạ. yeah. Dạ. một bãi biển một cái cái mặt tiền biển khá hợp lý để phát triển những cái loại hình dịch vụ về uh, shop house hoặc là dạ. nghỉ yeah. dưỡng không Dạ. nói chung là mỗi một lần mình đi thì mình sẽ ở một căn resort khác nhau để mình yeah. Dạ. có thể trải nghiệm được hết tất cả những cái vẻ đẹp ở đây đây là chắc là những cái căn này là resort đang cho thuê là của Cham phải không? Dạ yeah, đúng rồi. Không khí ở đây rất là mát mẻ phải không? Điều đặc biệt ở đây là cây xanh rất là nhiều phải không? Dạ. Yeah. À, nên nó là cảm cảm giác như giống như mình xanh và không thành dạ, đúng. rất là mát mẻ và vừa có biển mà vừa mát nữa nói chung họ cũng xây dựng nhưng mà kết hợp hài hòa với thiên nhiên phải không dạ. dạ không có phải là đô thị hóa nhiều nên cảm giác ờ, khi mà ờ, về với hồ tràm thì cũng có một cái không gian ờ, rất là thoáng đãng và cảm giác du lịch rất thoải mái phải không cảm ơn thành về cái review à, quý anh chị và các bạn mà cần thêm cái thông tin về Nova Hồ Tràm thì liên hệ với Phước Sửu hoặc là Mạc Đức Thành sẽ là cung cấp đầy đủ cho quý anh chị à, những cái thông tin đặc biệt quý anh chị mà có nhu cầu à, ký gửi hay yeah. Dạ. là nhận ký bên mình cũng nhận luôn ký gửi những cái sản yeah. Dạ. phẩm bán lại luôn Phong Thành dạ đúng rồi anh rồi mình, hoặc à, là mình cho thuê dùm những khách hàng vận hành những khách hàng luôn cũng được luôn dạ quá tuyệt vời rồi yeah. Dạ. à, cảm ơn à, cả nhà đã xem kênh